trong có cho quay phim luôn hả anh thôi cái keep me, long, lắm không làm Vừa đó Vô cho, vô cho mình đi Vô đi Được rồi đó Chụp lại, chụp lại 嗯。